nếu bạn nào đăng ký bằng số điện thoại thì bạn sẽ chọn sang mục ờ, số điện thoại nha ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng email thì mình sẽ chọn mục ờ, email này thì đầu tiên nhất ở mục email cá nhân ý, thì bạn sẽ đăng nhập tài khoản gmail của bạn vào nha sau đó mục ờ, mật khẩu này thì bạn sẽ đăng tạo mật khẩu đăng nhập bạn lưu ý ở mục mật khẩu đăng nhập này thì mật khẩu của chúng ta phải bao gồm ít nhất 8 ký tự này cũng như là có tối thiểu là một chữ số này và một chữ cái in hoa nha rồi cái mục ID giới thiệu ấy tức là mã mời đấy thì bạn giữ nguyên cho mình nha rồi sau đó bạn nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của sàn Binance này. Rồi tiếp theo ở mục ờ, tôi đồng ý nhận thông tin marketing mới từ sàn Binance ấy, thì bạn có thể tích chọn hoặc là không tích chọn cũng được nha. Nếu tích chọn vào thì chúng ta sẽ nhận được ờ, những email thông báo cập nhật mới nhất từ sàn Binance nha. Cuối cùng bạn nhấn vào tạo tài khoản cá nhân này. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành ờ, xác minh email nha. Lúc này sẽ có mã xác minh gồm 6 chữ số được gửi với email bạn vừa đăng ký này. Bạn tiến hành mở email lên và nhập mã xác minh gồm 6 chữ số vào mục à, mã xác minh email này nha Rồi thì ok, đây chính là email mà Binance đã gửi à, mã xác minh cho chúng ta. Có tiêu đề là Binance à, confirm your registration này. Đó thì đây là mã xác minh của mình. Mình sẽ đánh uh, bôi đen nha. Sau đó sao chép này. Và quay trở lại uh, dán vào đây nha. Sau đó nhấn gửi này. Ok như vậy mình đã xác minh email thành công rồi nha bước theo thì chúng ta sẽ là xác minh danh tính à, KC này bạn nhấn vào xác minh ngay cho mình nha Ok bước này thì chúng ta sẽ là chọn quốc gia cư trú thì mình ở Việt Nam thì mình sẽ đành chọn Việt Nam ha đó còn nếu bạn ở quốc gia nào thì bạn sẽ đành nhập quốc gia bạn đang sinh sống à, ở mục à, số tức là tìm kiếm này ha Ok thì ở đây cũng hiện lên quy trình xác minh này là đây chúng ta sẽ tiến hành nhập thông tin cá nhân cũng như là giấy tờ tùy thân này rồi xác minh Face ID tức là nhận dạng khuôn mặt đấy cũng như là thời gian xét duyệt à, tối đa là 2 ngày này ok bạn nhấn vào tiếp tục nha rồi bước này chúng ta sẽ nhập thông tin cá nhân này họ tên đầy đủ của bạn này giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc là căn cước công dân của bạn nhá sau đó nhập ngày tháng năm sinh này đó nhấn vào để chọn là năm này sau đó chọn là tháng này rồi chọn ngày nha kế tiếp nhấn vào tiếp tục ha rồi bước kế tiếp thì chúng ta sẽ đang à, nhập thêm à, thông tin bổ sung này nào là địa chỉ cư trú hiện tại bạn đang sinh sống này cũng như là mã bưu điện này thì ở mục uh, mã bưu điện này là tùy chọn các bạn buộc thì bạn điền cũng được không điền cũng được ha còn nếu bạn nào mà chưa biết mã bưu điện mã bưu chính của tỉnh thành phố bạn đang sinh sống ấy thì mình sẽ để link uh, mã bưu chính của 63 tỉnh thành phố của Việt Nam mới nhất ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha sau đó mục uh, thành phố này bạn đang sinh sống thành phố nào thì bạn sẽ nhập vào nha dụ mình ở Hà Nội thì mình sẽ nhập Hà Nội vào này sau đó nhấn vào tiếp tục ha rồi bước này thì bạn sẽ đến nhà chọn loại giấy tờ tùy thân mà chúng ta sẽ xác minh nha. Ở đây sẽ có ba loại là căn cước công dân hoặc à, chứng minh thư nhân dân này, cũng như là hộ chiếu này, rồi bằng lái này, tức là giấy phép lái xe đấy. Ở đây thì các bạn nên à, xác minh bằng à, căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân nha. Đây là mục mà Byland đề xuất đấy. Sau đó bạn nhấn vào tiếp tục này. Ok, bước này thì uh, Byland có một số lưu ý cho chúng ta khi chúng ta xác minh giấy tờ tùy thân nha. Nào là giấy tờ tùy thân của chúng ta vẫn còn hạn sử dụng này cũng như là bản gốc này không được lấy bản sao cũng như bản uh, scan nha rồi uh, tháo bao đựng thẻ này hoặc là vỏ nhựa bọc thẻ này để tránh bị phản chiếu hoặc bị mờ ha ok sau đọc kỹ xong rồi bạn nhấn vào tiếp tục ha rồi tiếp theo ở bước này thì chúng ta sẽ đang uh, tải mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân của chúng ta lên nha đó ở mặt trước thì bạn sẽ nhấn vào chụp ảnh này ok thì đối với máy tính ý, nếu máy tính của bạn có camera thì bạn sẽ đang chụp nha còn nếu mà không có ấy, thì bạn sẽ nhấn vào thiết bị của tôi không có máy ảnh này thì ở đây Byland có hướng dẫn cho chúng ta là tiến hành tải app ứng dụng Byland nha về để chúng ta có thể là xác minh danh tính này đó tương thế là mặt sau ha ok và bạn quan sát ở phía dưới nhé là lưu ý về giấy tờ tùy thân của chúng ta ấy, là phải có thể đọc được này rõ nét cũng như đủ ánh sáng này không bị phản chiếu cũng không bị mờ này rồi à, không dùng hình ảnh đen trắng không chỉnh sửa này cũng như là đặt giấy tờ tùy thân à, trên một nền đơn sắc nha tức là một nền à, toàn màu đen hoặc là màu trắng ha Ok thì mình nhắc lại nhá là bạn lên tải ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân của bạn ở trên app trên ứng dụng à, Binance nhá để chúng ta nhanh cũng như dễ được à, Binance duyệt hơn nhá và sau khi chúng ta tải mặt trước cũng như mặt sau của giấy tờ tùy thân lên rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ hành xác minh Face ID tức là xác minh khuôn mặt của bạn nhá rồi thì sau khi hoàn thành tất cả bước đấy rồi các bạn sẽ tiến hành chờ Binance duyệt nhá Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta đăng nhập vào tài khoản à, sàn Binance của chúng ta nha. Thì ở giao diện là trang chủ Binance đấy, bạn sẽ nhấn mục à, đăng nhập ở góc bên phải trên cùng này. Tiếp theo thì bạn sẽ hành à, chọn mục mà vừa nãy bạn đăng ký nhá. Như vừa nãy mình đăng ký bằng email thì mình sẽ chọn mục email này. Còn bạn nào đăng ký bằng số điện thoại thì bạn sẽ nhấn sang mục số điện thoại nha. Ok thì ở mục email bạn sẽ hành nhập tài khoản email mà bạn vừa đăng ký vào, sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và nhấn vào đăng nhập ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh tài khoản nha. Bằng cách à, nhập mã xác minh gồm 6 à, chữ số được gửi về email bạn đăng ký này. Rồi thì đây chính là mã xác minh à, đăng nhập của mình. Của email mà có tiêu đề là login verification nha. Ok mình sẽ tiến hành bôi đen này, rồi sao chép này. Quay trở lại và dám vào đây nha. Nhấn gửi này. Rồi ok như vậy mình đã đăng nhập vào tài khoản sàn Binance của mình thành công. Chỉ thêm ấy, nếu bạn nào mà giao diện là tiếng Anh ấy thì bạn quan sát ở góc phải trên cùng nhá. Bạn nhấn mục uh, tiếng Việt đây này. Đó để chúng ta thay đổi ngôn ngữ ha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ này. Nào là tiếng Việt này, rồi uh, tiếng Anh này. Đó, nếu bạn nào tiếng Anh thì bạn sẽ nhấn vào English. Sau đó chọn là tiếng Việt nhá. Đây. Và ngoài ra bạn quan sát góc phải trên cùng này. Bạn nhấn uh, biểu tượng hình người này cho mình này. Thì đối với những tài khoản nào mà đã xác minh uh, KYC ấy, thì sẽ lên một dấu tích ờ, đã xác minh như này nha hoặc là bạn nhấn vào xác minh này đó thì mục này, này sẽ lên ở đã xác minh cũng như là đã hoàn tất này và hạn mức ờ, nạp rút tiền của mình ờ, đã được tăng lên là 50.000 đô nha cũng như là hạn mức rút tiền này lên 8 triệu BUSD luôn nha tức là 8 triệu uet luôn đấy rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn là cách chúng ta cài đặt mã mật hai lớp 2 ba 3 nha bạn tiếp tục nhấn vào biểu tượng hình người này tức là một cá nhân đấy do đó chọn là bảo mật ha rồi thì ở đây chúng ta có rất nhiều các loại à, xác thực hai lớp nha tức là hai yếu tố 2 ba đấy nào là xác thực sinh chắc học này tức là khóa bảo mật đấy rồi cài đặt mã mật ở à, Binance Authent hoặc là Google authen này thì đây là mục à, Binance đề xuất nha cũng như là chúng ta xác minh số điện thoại rồi xác minh địa chỉ mail này thì đối với những bạn nào mà đăng ký bằng số điện thoại thì mục này là đã xác minh rồi nha còn ở đây mình đăng ký bằng email này thì bạn quan sát này là mình cũng đã xác minh email rồi Ok để xác minh số điện thoại thì bạn sẽ nhấn vào kích hoạt này ở góc bên phải này Kế tiếp thì bạn sẽ là nhập số điện thoại bạn muốn à, xác minh nha Rồi sau đó bạn sẽ nhấn vào lấy mã này Lúc này sẽ có mã xác minh được gửi về số điện thoại bạn vừa nhập ở phía bên trên này nha Bạn tiến hành nhập vào mục à, mã xác minh số điện thoại này Sau đó mục à, mã xác minh email ấy bạn cũng nhấn vào lấy mã này Thì lúc này cũng sẽ có một mã xác minh gồm 6 chữ số được gửi về email bạn đăng ký tài khoản nha Bạn tiến hành nhập vào đây và sau đó nhấn vào gửi ha. Ok, lúc này Binance sẽ gửi cho chúng ta một thông báo là bật xác minh số điện thoại thành công. Như vậy là mình đã liên kết tài khoản Binance của mình với số điện thoại thành công rồi nhá. Bạn nhấn vào quay lại bảo mật này. Đó là con săn này. Lúc này sẽ lên số điện thoại mà bạn đã liên kết rồi nhá. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta liên kết tài khoản Binance của chúng ta với ứng dụng à, Binance Authent hoặc là Google Authent này. Bạn nhấn vào kích hoạt nhá Ok, bước này thì bạn sẽ hành à, tải xuống ứng dụng à, Binance Authent hoặc là Google Authent này ở trên điện thoại của chúng ta nha. Ok thì đây chính là ứng dụng mình đang nói đến này, có tên là Google Authenticator nha. Được à, phát triển bởi Google LLC này. Bạn sẽ hành tải ứng dụng này lên trên điện thoại của bạn nha. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tiếp theo này. Rồi lúc này sẽ lên hình ảnh mã QR cũng như là đoạn mã khóa dự phòng này. Bạn sẽ tiến hành mở ứng dụng Google Authenticator này lên và sau đó quét mã QR này hoặc là nhập đoạn mã khóa dự phòng này nhá kế tiếp nhấn vào tiếp theo này thì ở đây Byland có lưu ý cho chúng ta là là đoạn khóa này ấy, sẽ giúp bạn khôi phục uh, Authenticator trong trường hợp uh, mất điện thoại nhá Ok bạn tiếp tục nhấn vào tiếp theo này rồi bước này thì chúng ta sẽ đành nhập mã xác minh số điện thoại này cũng nhập mã xác minh email và mã xác thực ở ờ, uh, Binance Authent hoặc là Google Authent nhá bạn nhấn vào lấy mã này thì uh, chỉ thêm ấy bạn nào mà chưa biết cách uh, cài đặt uh, ứng dụng uh, Google Authent hoặc là Binance Authent cũng như là cách chúng ta quét mã QR rồi uh, nhập mã khóa dự phòng ấy thì bạn có thể xem lại video trước mà mình hướng dẫn ở trên điện thoại nhá. Thì link video đó mình cũng sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nhá. Sau nhập xong uh, tất cả các mã xác minh cũng như là mã xác thực rồi, bạn nhấn vào tiếp theo này. Rồi lúc này Binance sẽ gửi chúng ta một thông báo là đã bật uh, Authenticator thành công này. Ok như vậy mình đã liên kết tài khoản Binance của mình với ứng dụng ờ, Google Authent hoặc là Binance Authent ờ, thành công rồi nhá và nhấn vào quay lại bảo mật này rồi cuối cùng là mục ờ, xác thực sinh chắc học này hoặc là khóa bảo mật thì thực tế là mục này ấy, chúng ta không cần kích hoạt cũng được nha vì khi bạn kích hoạt ba mục ở dưới này rồi ấy, thì tài khoản Binance của chúng ta cực kỳ an toàn và bảo mật rồi nha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 trên à, cả điện thoại cũng như trên cả máy tính nhá. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.